Ừ. À, mến chào các anh chị, các nhà đầu tư quay lại lại với kênh chứng khoán của Tuân Tú TTF. Thì um, hôm nay là một ngày phiên thị uh, một ngày mà thị trường giao động với một cái biên gọi là rất là lớn và rất là khó lường đối phiên ngày hôm nay thì uh, như các bạn uh, nếu như bà bạn nào mà có theo dõi thị trường á hôm nay thì các bạn đều thấy một điều rất là rõ ràng rằng là hôm nay á, thì à, đầu phiên nha đầu phiên ờ, đầu phiên mở phiên ra thì có một ừ, từ hôm qua luôn tức là có thông tin hôm nay sáng nay là thì nó râm ran à, hôm qua thì nó bắt đầu râm ran rồi nhưng mà hôm nay bắt đầu nó rõ ràng hơn đó là đó là các cái thông tin về cựu tịch của tập đoàn Vingroup là ông Phạm Nhật Vượng bị à, cấm xuất cảnh cấm xuất cảnh đấy thì à, nhưng mà sau đó đâu đó khi khoảng 9 rưỡi hoặc là 10 giờ thì các cái cơ quan báo chí đã à, ra à, này thì à, đến lúc khoảng là 9 giờ 15 này là bộ công an các cơ, quan báo chí đã ra cái thông bạc thông cáo là bộ công an khẳng định rằng một doanh nghiệp một doanh nhân mà bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là không chính xác đúng không ạ thì các có các cái thông tin này thì mình chưa biết là bộ công an mình chưa biết là bộ thông bộ công an có có đưa ra có thông báo thông cáo hay không nhưng mà báo chí đã đã đã vào cuộc ngay đúng không ạ đã, đã trích lời của trung tướng tô văn sô để tránh văn phòng kiêm bộ phát ngôn ờ, người phát ngôn bộ ngoại giao đã cho biết rằng những cái thông tin ở trên mạng xã hội ờ, lan truyền nó là không chính xác đó. và những cái thông tin như vậy á, là nó có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu doanh nghiệp À, và đã áp dụng một số các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật thì à, các bạn biết là đối với ờ, đối với tờ, ông ờ, cái anh ờ, cái bác phạm nhật vượng á, thì bác là người có ảnh hưởng trên thị trường uy tín trên thị các cái trong cái trong cái tầng lớp doanh nhân rất là lớn đúng không ạ và trên thị trường tài chính cũng vậy à, nói gì thì nói các bạn thấy gọi cổ phiếu VIX cổ phiếu VIC cổ phiếu Vinhome và cổ phiếu VRE thì nó chiếm một cái trọng số rất là lớn trong cái chỉ trong cái rổ chỉ số VN30 cũng như là VN Index thì các cái thông tin như vậy á, thì uh, khi mà Bộ Công an á, là đưa ra các cái thông cáo như vậy tuy nhiên á, thì nhà đầu tư cũng vẫn chưa hết cái hoài nghi đấy chưa hết hoài nghi thì uh, mình thấy là có đây có thì trước đây là cơ quan điều tra là cái thông tin mà hoàn chất cạnh đối với ông Trịnh Văn Quyết là không chính xác đó thì cái này là báo chí chính thống đưa tin đó cho nên là hiện tại là ờ, người ta lục lại đối với thông tin của ông Trịnh Văn Quyết người ta có một có sự liên tưởng mà so sánh đấy cho nên các nhà đầu tư uh, cũng rất là hoang mang không biết là cái thông tin uh, uh, mà cơ quan điều tra này đưa ra là có, điều tra cơ quan điều tra đưa ra hiện tại là có đúng hay không có đúng hay không và lúc đó mình hiểu là cái tâm lý của nhà đầu tư cũng đang hoang mang cũng đang rất là hoang mang không biết rồi Ờ, liệu cái vị doanh nhân này có giống như ông Thị Văn Quyết hay không đấy à, và cũng không mình cũng không loại trừ cái trường hợp á, là có một số đối tượng xấu đã cái tung tin tung tin như vậy nhằm à, nhằm nhằm hạ giá cổ phiếu của, uh, của nhóm cổ phiếu VIX hay là VHM hay là VRE hoặc là làm cho thị trường chứng khoán nó bị giảm dạ điểm Đấy, các cái thông tin như vậy tung tin như vậy đó thì cũng không ngoại trừ là là là các cái đối tượng có một số đối tượng xấu đã tung tin không gây thất thiệt như vậy à, đây trước đó này bộ công an đã khởi tố xử lý cá nhân doanh nghiệp ảnh hưởng thị trường tài chính như chứng khoán là tập đoàn tân hồng minh flc này Đấy. tuy nhiên việc lợi dụng cơ quan điều tra khởi tố điều tra via các vụ trên thì một số cá nhân sử dụng hình à, mạng xã hội để tăng tải thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng được cho là vi phạm của các cá nhân doanh nghiệp thì cái việc mà người ta đông đăng các cái thông tin mà nó chưa chưa chưa được công bố chưa được ờ, kiểm chứng như vậy ấy, thì nó làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn Vingroup hay là của đúng rồi các cái hệ sinh thái của Vingroup hay là ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng thì uh, chiều nay chiều nay á, là thì uh, uh, bắt đầu uh, trên báo báo mới của báo dinh có đưa tin là vào lúc 16 giờ 11 phút các bạn thấy không ạ 16 giờ 11 phút này thì à, Bộ Công an đã xác định được là 10 cá nhân có hành vi đưa thông tin thất thiệt đến tập đoàn Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng đấy thì à, mình nghĩ là cơ quan điều tra đã rất là nhanh chóng vào để xử lý cái việc này đó. còn cái việc mà ông Phạm Nhật Vượng có bị xuất cảnh hay không thì mình chưa mình à, mình mình không không chắc không chắc không chắc nhưng mà cái thông tin như vậy mà đưa mình gọi là gọi là cầm đèn chạy trước ô tô á những cái cá nhân như vậy mà gọi là cầm đèn chạy trước ô tô á thì mình nghĩ là đợt này có lẽ khả năng cao là bị sự lý rất là nặng bởi vì hiện tại các bạn đợt vừa rồi thị trường nó thị trường chứng khoán Việt Nam mình giảm một cái pha rất là lớn rồi cũng từ các cái doanh vị doanh nhân mà ra các cái vị ờ, đầu tàu doanh nghiệp mà ra đúng không ạ cho nên là hiện tại mà các đối với các nhà đầu tư trên thị trường á đối với một doanh nghiệp mà lớn như Vingroup á, mà bị ờ, các các vị lãnh đạo này bị bắt á, thì nó tác động cực kỳ tâm lý cực kỳ tiêu cực đến thị trường chứng khoán nhất là đối với ờ, tập đoàn Vingroup và cá nhân ông Phạm Nhật Vượng à, thì à, cái việc này thì à, không phải là đây không phải là lần đầu tiên mà ông Vượng bị đưa tin nó thất thiệt như vậy à, những cái năm trước là ông Vượng cũng từng bị một vài lần ít nhất là một vài lần đưa tin ông từng bị giết từng bị ám sát đấy hay từng bị bắt rất là nhiều lần rồi chứ không phải là là lần này lần đầu tiên đấy cho nên là hiện tại chiều nay là các cái các nhà đầu tư cá nhân là rất là hoang mang rất là lo lắng và đắn đo ờ giờ đắn đo đấy thì ờ, chiều nay thì uh, cơ quan uh, điều tra thì xác định là số người uh, thông tin thất thiệt này mình nghĩ là sẽ có tới đây sẽ có một số lệnh bắt và trừng phạt các cái vị này Đừng phạt các cái vị mà đưa thông tin thất thiệt này. Đấy. À, đó là về ờ, cổ phiếu ờ, về cái thông tin mà nó chủ đạo nó ảnh hưởng đến thị trường ngày hôm nay thì uh, hôm nay thì các bạn trên thị trường các bạn đều thấy là nhóm cổ phiếu Vingroup á, thì ngay đầu phiên là cổ phiếu của Vinhome đã sàn trong phiên đó thì cổ phiếu VSC cũng sàn VSC này có những coi cũng có những lúc mà nó sàn tiệm cận mức sàn luôn ạ 66.2 rồi hai cổ phiếu Vinhome cũng sàn VHM là lúc phiên ATO là nó sàn rồi nó sàn sau đó nó trong phiên nó hồi lên hay là cổ phiếu của à, VRE đây VRE cũng có lúc nó bật nó chạm sàn cho nhưng mà về cuối phiên thì mình nghĩ là có một số các thông tin nó được cải thiện thì cuối phiên đó cổ, phiếu họ nhà Vix thì nó kéo bật lên tham chiếu bật lên tham chiếu kéo bật lên tham chiếu uh, nó kéo cho thị trường chứng khoán là từ âm 24 điểm uh, đến kết phiên thì là còn còn lại là âm 16 điểm à, qua đó các bạn có thể thấy rằng là cái sức mạnh cái sức nặng của nhóm cổ phiếu Vingroup nó lớn đến mức nào và cái sức ảnh hưởng của ông Phạm Nhật Vượng đến thị trường ừ, chứng khoán nó lớn đến mức nào đấy và qua qua những việc như vậy thì mình mong là đối với các nhà đầu tư á, thì à, khi mà các bạn mà đón nhận một cái thông tin nào đó về ai đó thì mình nghĩ các bạn nên cần phải sự xác minh của cơ quan điều tra đúng không cơ quan báo chính thống để đưa tin không nên là không uh, à, không nên mà các bạn Ờ, tin một lời thất thiệt nào đó để rồi các bạn sử dụng các cái, các cái trang mạng xã hội để các bạn lan truyền các thông tin đó các bạn đọc thì không vấn đề nhưng các bạn lan truyền các cái thông tin đó là ừ, khả năng các bạn bị ghép vào tội uh, lan truyền các thông tin giả các bạn nha các bạn phải cẩn thận đó rồi thì uh, đi kèm với các cái, cái chỉ số hôm nay là uh, các cái yếu tố chính của ngày hôm nay là dòng hộ vít gọi nhà VIX ấy, thì bên cạnh đó thì cũng có một số các nhóm ngành các cổ phiếu mà mình mình cho rằng là nó mình thấy rằng là nó đi ngược cái thị trường chung nó đi ngược cái thị trường chung thì mình à, mình sẽ lược ờ, lược sơ qua mình sẽ lược sơ qua và ở cuối video này mình sẽ ờ, cái view thị trường mình sẽ view cái thị trường ngày mai để các bạn có thể uh, để các bạn có thể xem được đúng không ạ cái view thị trường ngày mai à, đây nhưng mà tên mình trước hết mình chỉ nói đây là ý kiến cá nhân của mình nha ý kiến cá nhân của mình và không ờ, không mình không có ý lùa gà hay là hô hào bất cứ ai mua bất cứ cổ phiếu nào cả đấy thì đầu tiên các bạn thấy hôm nay là cái nhóm cổ phiếu của dòng bất động sản đó là đầu tiên là cổ phiếu IDC IDC IDC thì nó tạo đáy trước thị trường chung các bạn thấy không ạ nó tạo đáy trước thị trường chung này và nó thị trường xu hướng giảm thì nó bật đi ngang và nó giảm ít và nó bật lên trước rồi đó là đó đầu tiên cổ phiếu ADC và các bạn thấy là cái vòn nó siết khá là tốt này cái vòn nó siết khá là tốt đúng không ạ thì để các bạn đây mình kéo xuống đây các bạn xem cái rõ đúng không ạ nó vòn nó siết này nó siết này cổ phiếu ADC rồi à, tiếp theo là cổ phiếu của DIG DG thì hầu hết các cổ phiếu ở ờ, dòng nhóm ngành bất động sản hiện tại nó đều chung các cái các biểu đồ của nó nó gần tương tự như nhau cái na ná như nhau đấy thì uh, chủ yếu nhưng mà cái quan trọng là dòng tiền nó đang vào nhóm để vào cổ phiếu nào mà và khả năng là tuần tuần này à, tuần này thì những cổ phiếu nào sẽ được chọn khả năng đấy đây tiếp theo là cổ phiếu của 57 thì mình không đang thấy là không đang tin lắm là mặc dù nó tạo đáy khá là sớm với thị trường chung á nhưng mà đối với năm 77 mình thấy mình cho rằng nó giảm khá là sâu từ mức 59 là 60 mà nó giảm xuống còn 17 là là giảm đến 17 17 là còn 20 là 60 giảm 3 lần đúng không giảm 3 lần nó không phải giảm một nửa nữa 60 thì giảm một nửa là còn 30 nhưng mà đây nó giảm đến 17 nữa là giảm rất là sâu rồi rồi hai là cổ phiếu DG cũng vậy DG thì giai đoạn có một tích loạt đây là tích lũy nền ngắn này này đấy các bạn thấy giai đoạn tích lũy nền ngắn này này để mình tắt cái đoạn cái này đi để các bạn dễ nhìn ha DG, DG các bạn thấy một cái đoạn giai đoạn tích lũy nền ngắn như vậy này nó và nó đang hướng đi lên hồi phục khá là tốt à, và dòng tiền vào nhóm cổ phiếu này nó khá là tốt nó khá là tốt mình đánh giá nó tốt à, cho nên các bạn nếu các bạn có cổ phiếu này thì có thể tạm giữ lại để xem xét thêm cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu HDC HDC mình đánh giá nó khá là tốt này nó siết nó đi xuống nhưng nó nó siết nó đồng thời nó là siết nền siết vòn thì hôm qua hôm qua thì nó có một phiên bách lên mình nghĩ mình đoán hôm nay nó sẽ ờ, bật để đúng là hôm nay nó bật thật đấy đó là cổ phiếu HDC nha thứ ba là cổ phiếu KBC KBC thì mình đánh giá nó cũng khá là ok đối với thị trường hiện tại thì ờ, hiện tại nó đang ở cái vùng mà vùng kháng cự trên của nó kháng cự trên thì nếu là mình mình có cổ phiếu này mình sẽ quan sát thêm ở phiên ngày mai đó. nếu như sức mạnh nó yếu đi thì nó sẽ quay về cái vùng ở giữa này vùng ngoài vùng đây vùng 29 vùng 29 đó rồi tiếp theo cổ phiếu SJC SJC thì nó, nó tạo một mô hình hai đáy và test đáy hai lần test đáy hai lần thì hiện tại đối với SJC thì nó đang hướng đi lên đó nó đang hướng đi lên đó thì các bạn có thể cân đối nha mình mình 41 lên 44 này nó cân đối rồi à, tiếp theo là dòng chứng khoán chứng khoán thì hầu như ngày nào mình cũng nói rồi đấy à, nó đều có các cổ đó thôi như là cổ phiếu của uh, CSI này không đáng tin SSI dạ. SSI thì hồi đợt rồi có một phiên bật đáng rất đáng đệ này đáng kệ đó một cái phiên tích nền ngắn và một phiên bật lên này rồi HCM đấy HCM nếu mà nó cổ phiếu này thì phải xét đến cổ phiếu HCM HCM hôm nay có một phiên chỉnh này phiên chỉnh khối lượng khá là lớn tuy nhiên mình mình vẫn cho rằng hà hà HCM nói là vẫn đang trend đi lên khá là tốt các bạn nha đấy nó đang gặp kháng cự ở trước để nó chỉnh xuống thôi thì các bạn rồi mình nghĩ là cả ngày phiên ngày mai là phiên khá là quan trọng đối với cổ phiếu HCM này à, tiếp theo là cổ phiếu của VIX VIX thì nó đang tạo nền và đang hướng lên này đấy các cổ phiếu của dòng nhóm chứng khoán hầu như là nó mình nghĩ là nó tốt hơn là các nhóm cổ phiếu bất động sản nó, nó hướng đi lên nhiều hơn và các cổ phiếu bất động sản thì đang tích nền và có thể phiên break lên đấy break lên đó đấy rồi rồi qua có dòng nhóm tiếp theo là nhóm ngân hàng nhóm ngân hàng á, thì mình cũng đánh giá thấy một số mạng nó khá là mạnh nếu như các bạn để ở trên một uh, cái uh, biểu đồ khác uh, đây mình để, để một biểu tuần đi BID BID thì mình thấy nó break break một kênh nhưng mà hiện tại cái xu hướng nó đang chỉnh nó tái chỉnh trở lại này. rút chân lên đối với cổ phiếu các bạn để nó vào danh sách nha à, AIB AIB thì mình thấy nó không ổn lắm EB EB thì nền nó nó xít khá là lọc SHB MBB à MBB mình thấy khá là ổn này VPBank VPBank nó đang rơi VIP đây mình thấy là VIP VIP nó có một cái cây rút chân này và hai tuần liền hồi phục này hai tuần liền hồi phục nha mọi người chú ý con này hay là BID oh, đây cổ phiếu này BID này À, nó rất là đáng chú ý HDB con này HDV thì mình cho rằng nó đang siết von này các bạn chú ý không nó siết von này nó siết von von nó khá là thấp đó. thì mình mình mình ta đối với cá nhân mình mình à, coi nào nếu mình nghĩ mình cho rằng HDB giai đoạn này à, rất là đáng tin này gặp cái nó gặp ở vùng hỗ trợ này này đây hỗ trợ cứng của nó mình nghĩ ngày mai nó cái phiên nếu như thị trường ổn thì mình nghĩ HDB là một, một à, cổ phiếu nó bật lên nó thể nằm một target của nó quay quanh ở vùng 26 này 26 này đó, đó là được cổ phiếu cổ phiếu HDB nha à, thì các bạn nốt cổ phiếu này lại nha nốt cổ phiếu này lại để các bạn à, xem xét vào ngày mai à, rồi đây đó nó chiết phòn nó đang chiết phòn khá là tốt đối với cổ phiếu HDB này rồi vâng đó là mình nghĩ là ba nhóm ngành mà nó gần đây là dòng tiền nó hướng vào ngoài ra có một số nhóm à, một à, nhóm ngành đáng chú ý mà hiện tại nó liên tục tăng liên tục tăng là cổ phiếu nhóm ngành của mình gọi là nhóm ngành heo là Dabaco Dabaco con này thì à, tính nó nó nó đầu cơ gọi là nó đánh đánh rất là ghê mà nó xuống xuống rất là mạnh bạn thấy không hôm nay Dabaco và HAG gần như là trần từ đầu phiên cuối phiên này đấy lần đầu phiên cuối phiên luôn rồi hay là cổ phiếu HAG cũng vậy mấy cổ phiếu này nếu các bạn mua tùng đáy thì ngon hiện tại thì rất là khó để mua mới đấy HAG hay là cổ phiếu của MML của công ty cổ phần Masan Middeley nhưng mà còn đối với MML thì nó thuộc hàng cổ phiếu hàng nó bó cùng lắm hầu như là thanh khoản nó không có nó thanh khoản nó không có thì các bạn rất khó để mua đối với cổ phiếu này đấy hay là cổ phiếu của à, là à, BAF BAF này BAF này thể hiện các mạnh khá là tốt nhưng mà mình mình mình cho rằng à, mà các con HAG hay con Dabaco thì nó mạnh hơn nó mạnh hơn ở nhịp này đó thị trường hiện tại thực ra thực ra là mình thấy là nó rất là khó mà để mà mua mới rất khó để mua mới Đấy. thì uh, ngoài ra thì cũng có một số mà cổ phiếu nữa mà cũng rất là tiềm năng mình cho rằng sắp tới nó sẽ bật rất là mạnh mẽ bật rất là mạnh mẽ à, à, ở thời điểm sắp tới đây thì à, anh chị nào mà muốn biết mã cổ phiếu nào thì à, à, hãy à, bóc máy lên gọi cho tú ở số điện thoại mà đang chạy trên màn hình nhé thì à, chúng ta sẽ cùng chia sẻ các cái mã cổ phiếu tiềm năng đó mình à, và hiện tại những cổ phiếu đó nó đang siết tiền rất là tốt rất là tốt à, và thời điểm hiện tại chính là những thời điểm mà các bạn mua cho vào cho, cho mua để uh, cầm giữ cầm giữ đấy rất là tốt nó giảm rất là nhiều rồi đấy à. À, cảm ơn các anh chị đã nghe lắng nghe video này nhé à, nếu anh chị có thấy video này là hữu ích thì hãy bấm hãy share video này cho những người mà các chị thấy là nó cần người ta cần hoặc là à, cũng um, nếu chị thấy hữu ích thì hãy bấm subscribe kênh của mình để đón nhận những video mới nhất từ Tuấn Tú TTF cảm ơn mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ